đừng khóc như thế xin đừng không như thế bao nhiêu niềm đau chôn giấu mong ngày sẽ trôi máu Người phong ba độc thân bước chân sơn hà la la la la la la la buổi sáng hôm ấy khi còn trắng sương bay ta như là gió phiêu lãng mang hành lý thương nhớ chẳng sao trong cánh bướm phiêu du chiếc thuyền đông đưa những ngày xa xưa bé nhỏ hay thưa mẹ thưa cha rằng con đi hồng mới về lăn bánh khi bánh xe còn lăn bánh ta sẽ vòng với cuộc sống hối hả quên đi mộng ước thanh xuân đã trôi qua ta lại va chạm khi nhiều lần dối trá những là áp lực với công việc muốn đi xa vứt hết một lần khi nhìn đời thối hóa tự do tự tại như không trời và tiếng ca nhiều lúc ta thấy rất chịu trò muốn ta lên tay ôm lấy cả bầu trời với bằng thân nơi là buồn rơi các vòng ra khơi chúng mình đi chơi bước thật ngang đi mới về. Giờ tung bay khúc nhạc mê say lòng ta ta hương đường tương lai. rằng ngày ngày mai mai nắng nắng lên, lên sẽ quên